quán vắng tanh anh một mình chẳng còn em nhưng vẫn kêu cà phê đắng cành hoa trắng mong manh rụng trên phím cây dương cầm như chính anh buồn héo hắt những chiều mưa bài nhạc xưa anh đã nghe bao nhiêu lần là cô đơn nỗi nhớ em nhiều bấy nhiêu cà phê đắng ở trên môi còn anh đắng ở trong lòng không hiểu sao anh chẳng khóc mà nhạt nhòa bóng vỡ vì những xót xa khi nhận ra mình rất nhớ ngỡ đã quên hình bóng thân quen mà hôm nay lại nhớ thêm trách tim mình chẳng đủ vô tình để phôi phai màu ký ức đã lâu rồi mà cứ hy vọng em biết không anh chắc sẽ thôi chờ mong bài nhạc xưa anh đã nghe bao nhiêu lần là cô đơn nỗi nhớ em nhiều bấy nhiêu cà phê đắng ở trên môi còn anh đắng ở trong lòng không hiểu sao anh chắc khóc mà nhạt nhòa vì những xót xa khi nhận ra mình rất nhớ ngỡ đã quên hình bóng thân quen mà hôm nay lại nhớ thêm trách tim mình chẳng đủ vô tình để phôi phai màu ký ức đã lâu rồi mà cứ hy vọng em biết không anh chắc sẽ thôi chờ mong bỗng vỡ òa vì những xót xa khi nhận ra mình rất nhớ ngỡ đã quên hình bóng thân quen mà hôm nay lại nhớ thêm trách tim mình chẳng đủ vô tình để phôi phai màu ký ức đã lâu rồi mà cứ hy vọng em biết không anh chắc sẽ thôi chờ mong lửa tàn còn hơi ấm như vương vấn lại đây lòng của em đang bối rối vì yêu sóng xưa vẫn biết anh ta cô quay lại với tình cũ cô để được thứ tha hết nhưng sẽ là tình xưa phai giống lửa tàn còn hơi ấm nhưng rồi sẽ nguội tắt đừng vội vì anh sẽ luôn chờ em đến ngập mang mây trôi sẽ có một lúc nào đó áng mây của em sẽ về bên anh bao đêm anh mong đợi bao lâu anh chờ mong trái tim anh đắm say cho tình yêu xưa cũ xuất hiện bừng lên hơi ấm của ngày hôm nào lửa tàn còn hơi ấm như vương vấn lại đây lòng của em đang bối rối vì yêu xấu xưa vẫn biết anh ta cô quay lại với tình cũ ô để được thứ tha hết nhưng sẽ là tình xưa phai dấu lửa tàn còn hơi ấm nhưng rồi sẽ nguội tắt đừng vội vì anh sẽ luôn chờ em để yêu ngập mang mây trôi sẽ có một lúc nào đó áng mây của em sẽ về bên anh đêm anh mong đợi bao lâu anh chờ mong trái tim anh vẫn luôn hy vọng vừa mới yêu nhau tình còn nhiều hoài nghi lăn đắm say chợt tình yêu xưa cũ xuất hiện bừng lên hơi ấm của ngày hôm nay lửa tàn còn hơi ấm như vương vấn lại đây lòng của em đang bối rối vì yêu sống xưa vẫn biết anh ta cố quay lại với tình cũ cố để được thứ tha hết nhưng sẽ là tình xưa phải dấu. lửa tàn còn hơi ấm nhưng rồi sẽ nguội tắt đừng vội vì anh sẽ luôn chờ em để yêu ngắm mang mây trôi sẽ có một lúc nào đó áng mây của em sẽ về bên anh lửa tàn còn hơi ấm như vương vấn lại đây lòng của em đang bối rối vì yêu dấu xưa vẫn biết anh ta cô quay lại với tình cũ cô để được thứ tha hết nhưng sẽ là tình xưa phai dấu lửa tàn còn hơi ấm nhưng rồi sẽ nguội tắt một lúc nào đó áng mây của em sẽ về bên anh ngắm áng mây trôi sẽ có một lúc nào đó áng mây của em sẽ về bên anh làm sao quên được bao tháng ngày qua ngồi nơi đây anh mơ mơ về một ngày ngày xa xăm bên em gần em mãi rồi đông qua thu xa lá khô rơi vàng đêm lỡ buồn thêm thời gian nếu nhớ đến nhau xin về đây với nhau hát câu hẹn ước cho ngày sau và nếu chẳng nhớ nhau xin đừng gieo đơn đau cho dù năm tháng vẫn còn em nói trên môi Anh biết đây là đêm cuối bên nhau rồi thôi Nhìn lại từng khoảnh khắc từng tồn tại ta từng khơ dại Mắt em nhòe đi mascara Em trách anh không đi đến nơi gọi là nhà Dù vàn ngày cũng trắng để lại gì gì ngoài cuộc gọi hỏi giờ đây mình còn lại gì ngoài ngày dường như say thế nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai giờ xa quá mình còn lại gì ngoài ngàn lời yêu đã trao mình còn lại gì ngoài tình đã phá từ hôm nào lại một ngày trôi đi về mấy ngàn em đi cùng đêm càng mưa sương khói câu tạm biệt em nói trên môi anh biết đây là đêm cuối ta say mà thôi nhìn lại từng khoảnh khắc từng tồn tại ta từng khờ dại ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai giờ xa khôi khoảnh khắc từng tồn tại ta từng khờ dại cảm ơn quý vị giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng và anh đợi em đợi em như đã hẹn nghĩ trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa phải chăng mầm non mùa xuân đạm hé mở phải chăng nụ hoa mùa xuân đạm hé nở phải chăng tình yêu đầu tiên đắp gõ cửa khi anh trong em ôm ru bên thềm kia tiếng chim rộn hót xa vời cánh hoa đào bỗng như cười bao tin mùa xuân về kia bóng đêm mùa cũ đâu rồi với anh chỉ thấy xanh ngời lá hoa mùa xuân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 so tan nhanh như trong giấc mơ một người vội vàng bước đi lòng không nghĩ suy nói đi một ngàn lời nói dối sẽ thương và thương cho đến kiếp sau vết thương mới đây chưa lành lỡ đau thêm nữa cũng đành một lần yêu là tìm chết đi trăm lần vỡ tan trăm lần giọt nước mắt hòa trong nắng như giọt sương sớm mai tự mình yếu đuối chẳng thể nếu con tim tổn thương quay về yêu ca vô tâm này yêu ca cơn đau này thì lòng có dám chia xa vì yêu nhốt chung thân riêng ta với người dù lòng quặn đau rõ rồi dẫu cho con tim hồng được nuôi lớn từ dòng máu nóng sôi dòng ký ức ăn sâu vào từng tế bào từng ngọt ngào như thế nào giá như ta quay ngược thời gian đến nơi ta chưa bắt đầu trăm lần vỡ tan trăm lần giọt nước mắt hòa trong nắng như giọt sương sáng mai tự mình yêu đuối chẳng thể níu con tim tổn thương quay về yêu ca vô tâm này yêu ca đơn đau này thì lòng có dám chia xa vì yêu nhau chung thân riêng dù lòng quặn đau gió rời dẫu cho con tim hồng được nuôi lớn từ dòng máu nóng sôi dòng ký ức ăn sâu vào từng tế bào từng ngọt ngào như thế nào giá như ta quay ngược thời gian đến nơi ta chưa bắt đầu vì yêu nhau trong thân riêng ta với người dù lòng quặn đau gió rơi dẫu cho con tim hùng được nuôi lớn từ dòng máu nóng sôi dòng ký ức ăn sâu vào từng tế bào từng ngọt ngào như thế nào giá như ta phải ngược thời gian đến nơi ta chưa bắt đầu giá như quanh người nương